đừng xem khi đang uống nước nhẹ các bạn trong gia đình của tôi ừ. có tôi với ba tôi ừ. tôi lấy vợ vợ tôi có một đứa con gái riêng mà nó lớn rồi đến tuổi lấy chồng được rồi ừ. đang sống hạnh phúc trong gia đình đùng một cái ba tôi lấy con gái riêng của vợ tôi làm vợ bây giờ xưng hô sao có phải nó đang là con của tôi mà lấy ba tôi trở thành má tôi không hả đúng rồi ở ờ, ba tôi đang làm ba tôi biểu lấy con gái riêng của vợ tôi nhảy xuống làm con của tôi mà tánh tôi kỳ lắm lúc tôi vui tôi kêu bằng ba lúc tôi buồn tôi bằng con sau đó ba tôi với con gái riêng của vợ tôi mới đẻ ra một đứa con bây giờ tôi xưng hô cái thằng nhóc đó bằng cái gì hiểu không mặt mặt bác sĩ ngớ ngẩn quá vậy hiểu đây dòng họ đâu rắc rối quá trời đâu hiểu gì nổi giờ ông nội tôi nhảy xuống đây cô không hiểu được đó anh à tôi khổ anh quá anh phải cái chuyện này nó dài dòng quá nó rắc rối quá bây giờ anh phải kể suông suông thì tôi không hiểu anh phải kể đàng hoàng kể chi tiết anh kể người ta không hiểu anh tìm mọi cách làm sao ta ta hiểu chứ kể không không thì không hiểu đâu chỉ cái gì đó dẫn chứng chứng minh cho nó cụ thể chút công nhận bác sĩ thông minh thì ừ chỉ có bác sĩ mới nói được câu đó thôi chứ gì mà nó rắc rối nó khó hiểu mình ừ. phải dẫn chứng chứng minh người ta mới hiểu đó à, mượn hết đồ bác sĩ ừ để tôi dẫn chứng chứng minh gia đình tôi bác rồi, sĩ rồi rồi rồi, rồi. à có gì dễ hiểu nè bác sĩ tập trung vào câu chuyện này rồi tôi ví dụ ba tôi là cái bình nước này ừ. còn tôi anh đâu là cái ly này xin lẹ hả bình sốt rét dạ. <laughs> cái ly là con cái bình nước ừ. cái ly này lấy vợ vợ cái ly này là cái gạt tàn thuốc Trời, sao toàn, toàn gió vậy nó có bầu <laughs> cái gạt tàn thuốc biệt có đứa con gái riêng mà nó lớn rồi nó tuổi lấy chồng được rồi đứa con gái riêng chỉ gạt tàn thuốc là cái học quẹt ờ, đang sống hạnh phúc trong gia đình đung một cái cái bình nước lấy cái hột quẹt làm vợ bây giờ xưng hô sao có phải hột quẹt đang là con cái ly không mà lấy cái bình nước này trở thành là má cái ly mà ờ, bình nước đang là ba của cái ly em hiểu ngu lấy hột quẹt nhảy xuống làm con cái ly sau đó bình nước này hột quẹt này mới đẻ ra một đứa con bây giờ con nó là ai con nó là cái điếu thuốc này ê tập trung nha cái này dễ bị điên lắm á nha bây giờ cái điếu thuốc kêu cái ly này bằng cái gì có phải là điếu thuốc kêu cái ly này bằng ông ngoại không bởi vì sao bởi vì điếu thuốc là con cái hột quẹt hột quẹt là con cái gạch tàn thuốc gạch tàn thuốc là vợ của cái ly cho nên điếu thuốc kêu cái ly này bằng ông ngoại ờ à, 아, 아, 아, 아, 아.